Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi Và tiếp tục thì uh, thời gian rảnh rỗi Khải sẽ soi sẽ đồ lại cho anh em xem Thi nhận tăng dụng môn uh, tháng tư vừa rồi Thi nhận tăng dụng môn mới của tháng tư rồi nha anh Đó Thì uh, anh em xem sơ qua Ảc này thi nhận như nào? uh, Một cái set đồ, một khí thủy, phá hành phá hành thủy Nón thủy chống 40 Có cho mình 80 chón Lượng kháng hỏa được 23 và 10 Và cái kèm với gia diện kháng cảm 13 Áo kim một hồi 47 Rồi uh, ba tay 540 Sinh lực dòng 1 sinh lực lực ẩn 1 gặp bài uh, sinh lực lực chậm 40 có mình 80 chậm kèm với uh, nhận không banh và đa lưng khăn banh mỗi nhận khăn lôi nội lực cao một đi giày khăn lôi đó set này set phá hình thủy như nào thì nhận đi theo set này cũng được cứ đặt mất 80 chó này đó rồi 80 chậm đằng này nếu lên tăng dụng môn thì có cái vũ khí mà sao không xài đó này mọi người rồi, hiện tại đang giữ là cái ấn này cái ấn vào long kích một cấp thì ngồi đầu tiên một cấp và nhíp hồn loạn tâm một cấp đó thì sau khi lên tăng trưởng môn sẽ được một cây vũ khí chống bang chống phái chống phái đó thì cái đó anh em cũng để ý thì nó sẽ có dòng tóc sát thương rồi họ sát nội công các kiểu nè nhưng mà mang vào này thì chắc là nó không hiệu quả nó mất hiệu ứng chón nên là ông không mang đâu mọi người đó tại vì cây kia chỉ có kháng hỏa 25 thôi không có chó chắc là ông không mang ấy. rồi một cái trang sức kháng cảnh năm và một phi phẩm kháng cảnh 10 nếu có một nào kháng cảnh năm nữa thì ăn này kháng khá là cao đó mọi người đó này hàng Minh Anh với ờ, khá là chắc anh em ơi hàng ờ, với cấp 16 anh em thiên nhận cấp 16 cho anh em xem thì chắc cũng nằm ở top ờ, môn phái thôi đó top một môn phái nói chung bên ACE thì toàn hàng khủng anh em ơi đa số ạc nào cũng khỏe ạc nào cũng tăng trưởng môn đó đây cùng xem sơ qua thấy chưa ACE không hở không thở yếu đâu à mọi người ba miền hôm nay thiên tử không đánh là anh em hiểu rồi rồi ok anh em anh em đừng quên đỡ lại cho cao thủ Minh Anh một trong những tăng trưởng môn thiên nhẫn một like cho sẻ ủng hộ chơi anh em ơi kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha